giấc xuôi sẽ hợp sức thành dòng lửa thiêng lung linh hào hùng điểm tô đất từ mọi miền bắc chúng tay xây nhà máy mới rừng chập trùng vang điệu dân ca Hey. ¡Gracias! bàn mường ta ăn ngò mãi trường vui vọng tiếng hát anh lên đất mừng rôn bốn mùa hoa phanh ngập đời ngược dòng anh đến mừng chiên ven sông tỏa mùi thơm khâm mới công trình kiên thiết ngày đêm có đường xe về quê em đây những lối mòn xưa nay và tương lai quê em đi theo đảng dây bàn ngựa anh hãy về thăm quê chiều bóng thuyền ai về bên mới trong nắng sớm rộn vang tiếng chảy phố vui ban làng cuộc đời này đã đổi thay không còn ngày xưa tăm tối ơn đảng ơn bác từ nay đất huỳnh nhai cùng nhau đi tới anh hãy cùng em chung xây đất huỳnh nhai ngày thêm tươi đẹp bàn mừng ta ấm no mái trường vui rộn tiếng hát anh lên đất mừng rôn bốn mùa hoa xanh ngập dòng anh đến hương chiên ven sông tỏa mùi thơm cơm mới công trình kiên thiết ngày đêm có đường xe về quê em đây những lối mòn xưa nay đã thành những con đường lớn núi mường chiên ngơ ngác nghe thuyền máy ngân xuôi sông đà ơi vì non ơi một niềm tin phơi phới ta theo đàn cùng đi lên cả tình nhai quê em đi theo đàn xây bản mưa Todo từ tay em cất men rượu tay